Xin chào 500 anh em đam mê sóc đĩa bịp đã đến với kênh youtube của công ty điện tử Tuấn Macau Thì à, thưa anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm trong uh, ngành sóc đĩa bịp nhé Đó chính là sản phẩm mang tên là bát tàng hình không tan Thì uh, thưa anh em, video này anh em hãy theo dõi mình thật kỹ để uh, biết được tất cả các cách chơi con bát tàng hình này uh, Cũng như là biết hết uh, về uh, các uh, bộ màn này, kết nối này, bộ khiển này Đấy, bộ rung nói chung là trên cái video này mình sẽ giới thiệu tất tần tật tất cả các chi tiết về con uh, bát tàng hình không tang này nó như thế nào nhé anh em đầu tiên về mẫu mã bát tàng hình không tang giới thiệu với anh em đây là một con mẫu bát trắng trắng tinh này đít bát này anh em nhìn rất đẹp này Đấy. vào hàng rất là kín nhá ờ, có những cái dòng bát mình có thể bao cho anh em test lửa test nước nói chung là cho anh em thử tất cả các bài test Đấy. bài test cơ bản nhất để kiểm tra con bát tàng hình này Đấy, anh em nhìn này rất là đẹp Vài test cơ bản nhất để kiểm tra bát tàng hình này là anh em có thể sử dụng đèn led để soi Đấy. Đảm bảo với anh em luôn là không hề soi được cái gì cả Bát lúc nào cũng trong vát Anh em nhìn đít bát trong vát này Các cạnh này hoàn toàn soi xuyên qua được đúng không ạ Đấy. Không hề có một tang tích gì cả Đây là loại bát trốn tang nha anh em Nói nó không tang thì hơi quá Nhưng đây là bát trốn tang à, Bao kiểm tra mọi bài test cho anh em hàng đã được vào rất là chặt chôn bê tông nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm khi sóc cái người ta chẳng may có làm rơi bát đấy, thì cũng không thể không thể lộ hàng ra được vì nó sẽ vỡ nó sẽ dính rất chặt và đít đấy. đấy là cách test bát cho anh em thì à, với những con bát này những phụ kiện kèm theo để anh em chơi bịp rất là đơn giản chỉ gồm một những cái bộ màn như thế này bộ điện thoại Đấy. anh em nào không thích những cái bộ điện thoại ờ, mà soi như thế này thì anh em có thể kết nối trực tiếp với con máy của anh em nhé cách kết nối thì tí mình sẽ hướng dẫn anh em <coughs> Đây, thế anh em mình sẽ bật bộ màn này lên và sóc thử cho anh em xem con bát này là mang tên là bát tàng hình ờ, không tăng nhưng mà là dòng bát khiển nha anh em bát tàng hình thì cũng có hai loại một là loại khiển hai loại loại tự động thì loại khiển này sẽ giúp anh em tiết kiệm pin hơn có thể kéo dài cuộc chơi từ 3 đến 4 tiếng Đấy. <clears throat> với mỗi bộ con bát khiển này thì anh em cần có một quả khiển mang theo đây là những con khiển của bát tăng hình khiển này anh em nhìn này cách chơi con này cũng rất là đơn giản thôi kể cả với những em à, gà mờ mới tập chơi bịp thì cũng có thể sử dụng con bát này rất là ok em nhìn bộ màn dây này nhé theo dõi kỹ cho mình này khoảng cách bắt của màn này thì xa được 15 đến 20 mét nha anh em thế nên là anh em à, chơi có kỹ thuật làm bên ngoài đấy thì anh em sóc ở một phòng xong rồi à, kỹ thuật làm ở bên cạnh đấy, phòng bên cạnh rất là kín không hề chung chạ với nhau đấy. anh em nhìn này sóc rất là bình thường đúng không ạ xanh chín đấy. mình chỉ cần bấm khiển anh em nhìn có thấy không ạ Đó tứ tử này mở cho anh em xem này tứ tử nhá đây anh em nhầm một chút để bộ màn hẳn ra đây để cho anh em nhìn được rõ cho mình nhìn cũng rõ Đấy, anh em thấy không anh em theo dõi bộ màn nhé bấm lại này Đấy, ba đen một đỏ này đây là những con bát soi màu nhá soi màu rõ ràng hoàn toàn bấm này lẻ ba đỏ một anh em theo dõi này lẻ ba đỏ ba đỏ một đen mở nha đấy hơi bị dồn vị một chút anh em sóc sóc tơi vị đây nhé theo dõi này đó ba đen một đỏ này ba đen một đỏ nhìn rất rõ chuẩn không ạ ba đen một đỏ tiếp tục này ừ. em nhìn này sấp đôi mở cho anh em xem nhé sấp đôi rất là chuẩn xác đúng không ạ anh em mà có kỹ thuật làm bên ngoài thì anh em sẽ sử dụng bộ màn dây này kết hợp với bộ rung bộ rung phím cho nhau Đấy, khoảng cách 15 đến 20 mét Đấy. còn nếu không có kỹ thuật làm bên ngoài thì như thế nào anh em vào trực tiếp cuộc chơi anh em sử dụng con màn này nhé màn này mà màn 2730 à, ngụy trang này, anh em nhìn này Đấy, mình bấm khiển này Đó. nhìn rất rõ luôn sắp đôi Đấy. gần lại cho anh em theo dõi này Đấy, anh em nhìn thấy không ạ sắp đôi rất là rõ nét luôn à, thì cơ bản cách chơi con bát này như thế thôi rất là đơn giản đúng không anh em chỉ cần cuộc chơi anh em đưa được bát vào là anh em sẽ chiến thắng những con bát này là bát sạc từ 100% nhé Đấy, anh em chỉ cần một đế sạc như thế này anh em sạc lên 3 đến 4 tiếng là sẽ đầy và khi đầy thì anh em chỉ việc uh, chơi được khoảng uh, à, 4 đến 5 tiếng thì anh em sẽ luồn bát vào là ok Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để ủng hộ uh, Tuân Macao và các sản phẩm cờ bạc bịp tiếp theo mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhé Cảm ơn anh em. Xin chào nhé.